ok sẽ trở bạn ở channel hai đây nhưng mà mấy bạn có thể hỏi là tại sao mình không uh, thử uh, ờ, uh, ờ, Samoti đúng không mấy bạn biết tại sao không do mình <laughs> do máy mình đã lát và tập và mình chưa kịp tập uh, combo Muji nữa mà mình thiếu Spiky Trident có thêm cái Spiky Trident mình mới combo combo Muji được hiện tại thì mình uh, có được Muji V2 rồi nhưng combo Muji thì uh, yeah phải đợi nè lúc lúc đầu mình hai triệu năm uh, uh, uh, danh dự cái xong uh, mình thử uh, solo mấy thằng kia phát cái còn hai triệu tư nó à. solo phát mất luôn uh, trăm ngàn các bạn thấy ghê chưa đó lúc đầu á solo hay lúc đầu kìa như ra thử solo đánh mấy thằng kia lúc đầu combo được thẳng cái tự nhiên đâu ra loi thêm lòi ra thêm thằng nữa và mình thiếu cái spiky trident đó là anh mình combo mochi v 2 spiky trident và electric claw học combo combo mochi thì rất là dễ mình học cũng được có cái kiểu như mình thiếu đồ và máy mình đã lát Mochi V2 này là mình mới có vào ngày hôm nay luôn Hôm qua thì có được hai chiêu tỉnh thôi, giờ thì có full chiêu lúc đầu mình định ờ, thử ờ, combo combo với God Heaven nhưng mình nhận ra nó không hợp nên phải đổi wow nè mình kiểu combo kiểu này nè đó đó cái sao bị tắt chiêu luôn với con boss thì nó spam chi ngẫu nhiên mà còn người chơi thì không có thể đâu chơi combo nó spam chia bất kỳ lúc nào cũng được các bạn à, mình à, hay bị chết lắm chứ người chơi thì họ cũng chẳng kịp cũng không kịp đánh nữa cho nó chứ người chơi bình thường họ cũng không kịp đánh nữa cho nó ồ quên quên quên quên nhận nhiệm vụ mình là nhận với kiếm trúc đỉnh đó bạn đây là kết quả sau khi Remuchi xong còn đúng một ngàn tiền ép có lần á thì có đúc khi nó spawn à mình đánh nhưng mà không đủ đa bị mấy thằng kia nó ăn hết trơn rồi ủa chí không được à quên hiểu cái này mình phải cần có spiky trident á đấy đánh hụt nữa thử test combo rồi xong luôn nè hãy chắc ăn nha nè lúc đầu mình kêu cái này thôi đó nhưng mà do con này còn ít máu quá và xong đau miệng rủi nhưng không hợp ủa tự nhiên nó chết vì xong đau miệng rủi trong khi mình định cày này mà ta mà thôi mấy bạn sẽ ray sẽ kiểu mấy bạn có thể sẽ hỏi tại sao anh không dùng Muji V2 đến uh, ờ, Samboti đi <coughs> tại sao vậy thì lý do rất đơn giản mấy bạn thấy chưa chết gần đây không đó lúc đầu mình đã thử combo solo với mấy thằng kia và kết quả là chết không phanh luôn nên no, mình phải đổi nên no, đó là lý do tại sao mình phải đổi đó đây là tại sao á mình phải mình VN này mình sẽ không nếu mà cái VN Sampati solo mình sẽ làm VN sau chứ video này mấy mình đã lát mà mình không có spiky children combo của mình thì nó có spiky children mới dễ <coughs> vấn đề chỗ đó là nên mấy bạn à, nếu muốn thì mình sẽ làm video sau chứ video này chủ yếu là test Muji V2 thôi combo thì combo được có cái kiếm nhưng mà không thuần thục và mình cần spiky trader nó mới hợp à, mà mình mới có đổi avatar mới mấy bạn thấy hay không đó skin của mình đó, skin độc quyền <laughs> nha. à khoan để cho bạn trải nghiệm tốt nhất nên bật âm thanh lên rồi giảm đi cho đó ngày yêu lắc phải rồi setting đâu rồi ta ủa đây có mình bật âm thanh lên mấy bạn mới nghe được chứ cái đảo kilo đã bóc kilo này lúc đầu chơi uh, lót phút và mình sẽ chơi với bạn mà nó sẽ vào vip ấy thì lúc đó tự nhiên đâu ra con dolphin nó xuất lại đụng sẽ bảy người ấy, thì từ đâu con dolphin nó spawn cái xong mình đánh không đủ đa lúc đó sẽ mua chi b 1 nên đánh không đủ đa có mấy kia nó xài vào tổ mà nên mình đánh không đủ đa phải rồi nhưng mà mấy anh đó thì nó lại có mảnh gương và chip nên mình mới ra Muji được như hiện nay á đó mới có chip chi luôn đấy nè tầm kiểu này nè ôi chết rồi cái combo mình với spiky trader nó không hay các bạn cái chế mùi chi các bạn nó ra cái tiếng âm thanh rất là đã tai luôn mình thích điểm này á không lẽ đó ta nhưng mà nó không biết có đủ chết ngựa nữa và mấy thằng bao ti kia này nè anh mà sang ờ, mình thử xô với nó cái vợ chết ngõm luôn chứ nó chết nhảm luôn chết nhảm không phanh luôn mà mua chia sẽ sướng thiệt á <laughs> mấy bạn thấy mình lời không dạ có biết ai frame ai ờ, à, lộn ờ, combo Muji thì phải cần ờ, à, à, à, chiếc cà lo rồi à, hồ skin này rồi mình thử combo tiếp nè combo này chắc mấy bạn cũng biết rồi đó giờ bà cày thêm battery cho Muji ơi video ờ, mình mình sẽ quay bằng 3DK á nên sẽ nó không lâu nên nó sẽ không quá nên nó sẽ hơi bị mượn nó ngắn nha bạn nên bạn thông cảm luôn chắc từ giờ thì tầm 9 giờ mình chỉ còn đánh thêm một con boss nào thôi và mình cũng không thể qua đảo stone đánh thêm boss kia được Mấy cái âm thanh mochi nó và nó rất là đã tai luôn Ờ, không có quá rồi thôi mình cũng suy nghĩ luôn nha bạn khi xem xong video này mấy bạn hãy cho mình một like và subscribe nhé một cái chuông để ờ, nhận thông báo sớm nhất từ kênh của mình nha và ủng hộ mình ra video tiếp theo và giờ thì thanh em xem chuỗi thì ờ, và đừng và không có like thì nhận hậu quả nha bye bye